Nữ siêu nhân Nhật Bản có đôi mắt tia X Trong bộ loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ DC, chúng ta đã vô cùng thích thú với đôi mắt tia X có khả năng nhìn xuyên thấu đồ của nhân vật Superman. Thế mà, ít người biết được rằng khả năng thấu thị vật thể là một trong những công năng đặc dị có thật của con người và đã được giới khoa học công nhận. Tuy nhiên, khác với nhân vật chính trong phim, Số phận của những con người sở hữu công năng ngoài đời thực rất bi đát. Họ bị xã hội kỳ thị, bị mang ra nghiên cứu, biểu diễn, thậm chí nhiều người vì thế mà rơi vào khủng hoảng rồi phải tự sát. Cô gái người Nhật có đôi mắt TX Vào thời Minh Trị ở Nhật Bản, từng có một cô gái sở hữu đôi mắt TX cho cô khả năng nhìn xuyên đồ vật và cũng bởi khả năng đặc biệt của mình mà số phận của cô rơi vào tình trạng vô cùng bi thảm. Thuận theo thời gian, khi công năng đặc dị của con người càng ngày càng được thừa nhận, danh tiếng của cô cũng càng ngày càng được nhiều người biết tới. Chizuko Mifune sinh ngày 17 tháng 7 năm 1908 tại Nhật Bản trong một gia đình hành nghề y. Thời còn trẻ, Chizuko từng kết hôn với một trung úy lục quân trong quân đội Nhật Bản không lâu sau, chồng cô phải ra chiến trường, bỏ lại cô sống một mình cùng với cha mẹ chồng. Một ngày nọ, bố chồng cô đột nhiên nói 50 đồng trong ví của mình không cánh mà bay, không biết biến mất ở đâu. Chizuko nghe vậy bèn suy ngẫm một lúc, rồi nói với cha mẹ chồng rằng 50 đồng đó đang ở trong ngăn kéo tủ. Cha mẹ chồng cô rất ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời cô, đi tới ngăn kéo tủ tìm kiếm và quá nhiên là tìm thấy. Tuy nhiên, cũng bởi khả năng thần kỳ này của Chizuko, cha mẹ chồng đã nảy sinh sự hoài nghi, cho rằng cô đã ăn cắp tiền. Cho dù Chizuko đã tìm mọi cách để giải thích, cũng không lý giải rõ ràng tại sao mình lại biết tiền ở trong ngăn kéo tủ. Cũng bởi vậy, mẹ chồng cô đã đem chuyện này thông báo với con trai đang ở chiến trường và đuổi Chizuko về nhà mẹ đẻ. Kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy ủy khuất bởi miệng lưỡi thế gian – Chizuko trở về nhà mẹ giúp cha kinh doanh tại cửa hàng thuốc Kambo khám bệnh và trị liệu cho những người dân trong vùng. Với công năng đặc dị bẩm sinh, Chizuko có thể phán đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và kê đơn thuốc nhắm trúng bệnh đó. Khả năng chẩn đoán bệnh chính xác của cô lan truyền ngày càng rộng, bệnh nhân đến ngày càng nhiều, phòng khám lúc nào cũng có bệnh nhân ra vào tấp nập. Kiyohara, anh rể của Chizuko, người rất am hiểu thuật thôi miên đang rất phổ biến ở Nhật Bản thời đó. Cũng vì hiểu được khả năng phi thường của Chizuko nên đã dạy cho Chizuko thuật thôi miên. Theo cách này, Chizuko đã rất nhanh khai mở được nhiều công năng tiềm ẩn, đặc biệt là công năng giao thị, qua đó giúp cô có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người khác không thể nhìn thấy. Những điều này tồn tại chân thực ở một không gian giác nhưng cặp mắt thường của con người không thể nhìn thấy được. Cũng bởi vậy, công năng thiên lý nhãn của cô càng ngày càng được nhiều người biết đến. Cũng vào lúc đó, một tập đoàn lớn tên là Mitsuri đã mời Chizuko tới Umuta, hy vọng có thể dựa vào khả năng của cô để tìm mạch ngầm của các mỏ than đá ở Nhật Bản. Chizuko đã đi theo người mà họ cử tới. Trong 4 giờ đồng hồ, đã nhìn thấy một nơi có than đá, bèn chỉ cho họ chỗ cô nhìn thấy vực màu đen, nơi dưới lòng đất sẽ có thang đá. Tập đoàn này cho người tới khai thác nơi Chizuko chỉ dẫn, quả nhiên khai thác được mỏ than đá với trữ lượng lớn. Chủ tập đoàn Mitsui vô cùng vui mừng và để cảm tạ Chizuko, họ tặng cô số tiền tương đương 4 tỷ đồng ngày nay. Có được một khoản tiền này vào thời đó là cả một gia tài. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tiếp đăng về sự kiện chấn động này bi kịch cuộc đời tưởng rằng khi có được danh tiếng lẫy lừng khắp nơi cuộc đời của Chizuko sẽ bớt cơ cực tuy nhiên ngược lại đây chính là mở màn cho những tai ương khốn đốn của cô trước hết là sự bất hòa của các thành viên trong gia đình anh rể của Chizuko cho rằng công năng của cô là nhờ anh khai mở vậy nên tiền thưởng phải chia cho anh một nửa mới phải cũng bởi chuyện phân chia tiền bạc người thân trong gia đình cô trở nên mâu thuẫn cãi vã với nhau, khiến trong lòng Chizuko lo lắng sốt ruột như có lửa đốt. Cũng lúc đó, danh tiếng và câu chuyện sở hữu thiên lý nhãn, công năng giao thị, kỳ diệu của Chizuko thuận theo giới truyền thông đưa tin ngày càng truyền xa truyền rộng. Có rất nhiều người vì ngưỡng mộ tài năng đã tìm tới nhờ cô tìm đồ vật bị thất lạc. Còn có người nhờ cô giúp họ phát tài. Hằng ngày, phòng khám của cha cô đều chật kín những người hâm mộ tài năng của cô, chen lấn tới mức chẳng còn lối đi. Khi các báo liên tục đưa tin về năng lực siêu thường của Chizuko ngày một nhiều đã khiến cho giới khoa học Nhật Bản vô cùng tò mò và kinh ngạc. Họ quyết định muốn dùng khoa học để kiểm chứng xem năng lực của cô phải chăng là điều chân thực. Điều này cũng giống với Trung Quốc vào những năm 80, thời mà khí công phổ biến khắp cả nước – cùng với đó là hiện tượng xuất hiện của các loại công năng đặc dị. Lúc đó tiến sĩ Kenjiro Yamakawa của trường đại học Takeo, Nhật Bản cho mời Chizuko tới Tokyo chuẩn bị làm thí nghiệm kiểm chứng công năng của cô. Ngày 14 tháng 9 năm 1932, những người nổi tiếng trong giới khoa học Nhật Bản đều đến hiện trường nơi làm các thí nghiệm, hy vọng tận mắt chứng thực liệu Chizuko có thiên lý nhãn thật hay không. Hôm đó, người phụ trách thực hiện thí nghiệm đem chữ mà mình viết xong bỏ vào trong ống nghiệm chì, rồi dùng lửa bịch kín ống miệng lại, sau đó để cho Chizuko dùng công năng nhận biết đó là ba chữ gì. Lúc ấy, chữ được bỏ vào trong ống nghiệm là ba chữ trộm, tròn, bắn. Chizuko nín thở định thần, rồi tập trung suy nghĩ. Thông qua công năng giao thị, cô đã viết ra ba chữ. Người làm thí nghiệm mở ống nghiệm ngay trước mặt mọi người ở hiện trường – phát hiện chữ mà cô viết ra hoàn toàn giống với chữ trên mẫu giấy đã được phong kín trong ống nghiệm. Mặc dù là vậy, người phụ trách thí nghiệm lại phủ nhận ba chữ mà ông đã bỏ vào trong ống nghiệm. Thế là thí nghiệm được cho là giả. Các nhà khoa học vây xem chung quanh, yêu cầu làm thí nghiệm lại lần nữa. Nơi thực hiện thí nghiệm lần thứ hai là một khách sạn vùng Akwajiro ở Tokyo ngày nay. Lần thí nghiệm này được tiến hành càng nghiêm ngặt hơn. Ở hiện trường, mỗi một tiến sĩ tham gia làm thí nghiệm sau khi viết chữ xong đều phải đóng dấu tên mình trên văn kiện đã được niêm phong kín. Thông qua công năng giao thị, Chizuko vẫn nhìn thấy chuẩn xác các chữ được viết trên đó là Đạo Đức Thiên, khiến cho 12 tiến sĩ có mặt ở hiện trường vô cùng chấn động. Giới truyền thông Nhật Bản khi ấy đã trực tiếp phỏng vấn những nhà khoa học này. Mặc dù đã được tận mắt chứng thực công năng siêu thường của Chizuko, nhưng bởi bản thân không lý giải được loại hiện tượng siêu thường này, nên họ không muốn thừa nhận thiên lý nhãn của Chizuko là sự thật, là thực sự tồn tại. Sau cuộc phỏng vấn những nhà khoa học này, giới truyền thông đã đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch. Họ thi nhau đăng tin nói công năng của Chizuko là giả, không những thế còn chỉ trích cô là tên giang hồ biệt bợm, đối diện với sự vu khống hãm hại đã kích kinh khủng này. Chizuko lập tức rời khỏi Tokyo trở về quê nhà. Sức ảnh hưởng của giới truyền thông quả thật quá to lớn. Cho dù có trốn về đến tận quê nhà, Chizuko cũng không có cách nào thoát khỏi sự vu khống lan truyền bị đặt của giới truyền thông. Dù cho sự thật đã được bày ngay trước mặt, rất nhiều người nhờ sự chẩn đoán chuẩn xác của cô mà thân thể đã trở nên khỏe mạnh. Rất nhiều người nhờ sự giúp đỡ của cô đã tìm được những món đồ yêu quý đã bị thất lạc. Nhưng rốt cuộc, đa số những người chưa từng tiếp xúc với cô, họ không tin những điều hiện thực đó mà tin vào sự tuyên truyền sai lệch của giới truyền thông. Cùng với các thông tin sai lệch ngày một nhiều của giới truyền thông, người ta ngày càng không hiểu cô và càng chửi bới, giễu cợt cô ở mức độ nhiều hơn. Cuối cùng, do không chịu được áp lực từ những bản tin vu khống của giới truyền thông cũng như áp lực từ phía dân chúng, ngày 18 tháng 1 năm 1933, Chizuko đã uống thuốc độc tự vẫn khi chỉ mới 26 tuổi. Giới khoa học nói gì về loại năng lực này? Hiện nay, khoa học hiện đại cũng đã nhận thức được rằng trong sọ não của con người thực sự có tồn tại một con mắt – các khoa học gia thông qua việc giải phẫu não và những nghiên cứu lý luận hiện đại về phôi thai phát hiện tại tuyến tồn quả trong đại não là nơi tồn tại con mắt thứ ba thần bí nhưng họ cho rằng con mắt này bị thoái hóa nằm sâu trong sọ não người tuy nhiên trước những sự việc xảy ra ở những người có khả năng thú thị nhân thể trên khắp thế giới đã khiến cho các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu tìm hiểu trong thời đại cách Chizuko rất lâu về trước các đại y học gia như Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Biển Thước, Lý Thời Trân đều là những người có loại công năng đặc dị này. Hoa Đà còn nhìn thấy được trong não của Tào Tháo có khối u. Về sau, Tào Tháo quả thực đã mắc đúng bệnh đó mà chết. Những câu chuyện như vậy nghe thì thấy thật khó tin, nhưng đều là những điều tồn tại một cách chân thực. Khoa học hiện đại hiện nay chỉ có thể chứng thực được những hiện tượng mà mắt thường có thể nhìn thấy nhưng không thể chứng thực được những điều không nhìn thấy bởi vậy đối với những hiện tượng tồn tại mà mắt người không nhìn thấy họ luôn tìm cách phủ định thậm chí còn xem đó là mê tín dị đoan đây chính là sự gây trở ngại lớn nhất cho sự liên hệ giữa con người và năng lực siêu nhiên vốn có của bản thân mình nhưng con người đâu biết rằng trong vũ trụ bao la này cái mà con người biết quả thực quá nhỏ bé Tấn bi kịch cuộc đời của Chizuko có lẽ là một bài học và lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta.